Đôi môi cay gieo lời nói mê say Mà nước hoa đem vào trái tim này Nhắm mắt lại nào Cuốn lấy ngọt ngào Quên hết sầu lo bó ngoài tay vì ngày mai được còn dài đoạn đường vắng bóng em giờ chỉ tối màu tìm tia nắng cháy lên đốt tan nỗi sầu Đắng cay trên đầu môi với trái tim nhẹ dần Tín yêu phai bận trôi em nên yêu lại bạn thân Em như quên đi câu hứa cho chứa trong tâm em những dối lừa Mà yêu thương quên hết hoa rất mơ ta phai phải uống màu nát cất hết tiếng ngọt ngào bầu trời mới heo sẽ mãi cất lời chào dấu chấm hết của những tháng ngày dài bình minh lên nơi đón chờ ngày mai Sống quanh em bao nhiêu chàng trai mê mà lại yêu đôi vào tay không ai kể bên em một mai trả lời rất mờ ta bao nhiêu là sai mưa rơi rơi trên đôi mắt em hoa rơi xa nơi đàn có em trắng tay cùng đi xóa sầu bi tình tan nơi phai màu đoạn đường vắng bóng em giờ chỉ tối màu tình tia nắng cháy lên đối ta nội sầu Đắng cay trên đầu môi Với trái tim nhẹ dần Tín yêu phai mượn trôi Em nên yêu lấy bạn thân Em như quên đi câu hứa Chặt chứa trong tâm em những dối lừa Bài yêu thương em quên hết Hoa giấc mơ tầm phai phải úa màu cần tin nát cần hết tiếng ngọt ngào Bầu trời mới heo sẽ mãi cất lời chào Dẫu chấm hết của những tháng ngày dài Bình minh lên nơi đó chỉ ngày mai Chẳng có vai người dễ chết lúc đó mà ngoài ban đầu mắm ở trong cơn đau tình yêu mình mất khi ta với nhau rồi mai màu mắt đó sẽ ướt là bờ vai người dễ chết lúc đó mà em như quên đi câu hứa chặt chứa trong tâm em những dối lừa mà em thương quên hết hoa giấc mơ thật phai phở úa màu cân tin hát cân hết tiếng ngọt ngào bầu trời mới em uống sẽ mãi cất lời chào dấu chấm hết của những tháng ngày dài bình minh lên nơi đón chờ ngày mai